Hướng dẫn sử dụng máy Lake Curve dòng BioArt USA High End. Rồi à, bây giờ duy đứng đây hướng dẫn các bạn tiếp một cái máy dòng PA rất là quan trọng mà nó cũng là một sự chuyển giao giữa cái cùi lên cái vip tại vì cái máy này á, là đa phần á, là tập nó sẽ không hiệu quả bằng cái máy nằm các bạn nhớ những cái máy nằm móc đùi cái máy đó tập nó vô nhiều hơn so với cái máy ngồi móc kiểu này cái ngồi móc kiểu này vô nó không bằng được cái máy nằm nó nhưng mà ở dòng PA á, thì nó khắc phục được đó là cái dòng PA là nó khắc phục được những hết những cái hạn chế của những cái máy cố định đó nên cái này đâm ra tập lại hợp lý nó tập lại phù hợp và tập lại kín đáo để tránh cho chị em phụ nữ nằm chỏng cái mông lên rồi này nọ rồi có những cái thành phần nó phân tâm trong phòng gym <laughs> rất là kỳ cục đó đây tập vô đùi sau cái này không vô mông nha các bạn cái này mông vô ít lắm hầu như vô mông còn cái máy nằm nó vô mông luôn đó này vô đùi sau rồi tập như những cô người mẫu đây tập rất đơn giản tên máy là les Crawl cái máy này chỉnh khó hơn cái máy nãy cái máy ờ, ờ, bạn bè mà song sinh với nó đó là cái máy extension nó chỉnh dễ hơn còn này chỉnh khó hơn chút tại nó có cái bát trên này nữa nè chỗ nào vàng là chỉnh nha cái chỗ nào không vàng đừng quan tâm tạ tiết thì nó cũng như những cái hệ máy khác anh nói sâu rồi cái này vàng chỉnh cái này để khóa cái chân để tập chút anh sẽ minh họa rồi cái thứ hai nữa là chỗ này có ghế có cái cần mà muốn chỉnh cái ghế phải ngồi lên ghế mới chỉnh được giờ đầu tiên mở cái này ra để cho nó rộng rãi dễ vô canh phải canh trước đó kéo kéo thương cái coi ok cũng thôi thoải mái rồi đó chốt vô lùi lên tí đi đó đó gạt lên gạt xuống xong rồi đưa cái lưng vô giữa thả cái lưng ra tự nó chạy vô nè tự nó chạy vô nè không các bạn nào mà thấp á ngắn á, tức là thì chỉnh ra đây còn bạn dài á cao á thì chỉnh ra đây chỉnh chỉnh nè dùng cái tay đẩy cái lưng đi tên luôn xong rồi buông ra đó rồi tới chỉnh cái này chỉnh cái này rút ra rút ra rút ra cái này là kéo lên kéo xuống cái này là rút ra hạ xuống hạ xuống hạ xuống tới khi nó khóa chặt cái chân của mình nó không khóa cái đầu gối nha các bạn nó phải khóa phần phía trên đầu gối một chút đó ok đây là vị trí mà chúng ta sẽ tập mà ra thì sao kéo cái chốt này ra nè nè nè nè kéo cái chốt đó giữ lại kéo cái cây này đẩy lên xong bước ra bình thường vị trí này vị trí đúng nhớ đó không chỉnh nữa khối lượng tạ cực kỳ kinh khủng khối lượng tạ nhiều không biết luôn hai chục bánh bánh này chắc 10 bao 200 bao chung là tạ THOL là, là, tạ là chuẩn là kinh rồi nè vị trí này là khóa chân 1 2 3 4 5 5 là dùng để mở ra mình đi ra vị trí một là dành cho người mà đùi siêu nhỏ nhỏ con á rồi những vị trí còn lại là dành cho nó nó mở rộng ra mở rộng ra từ từ đó lên đây đã rộng lên chút đây rộng lên chút Ai! nó vô đùa sao rất tốt nó không cô lập mà nó lại vô đùi nó kinh cái đó chính là cái công nghệ mà PA nó mang đến cho các bạn PA là đường cong sinh học khi bạn kéo một quãng đường dài vậy bạn đã nhức rồi khi bạn kéo vào đường cong nó dài như đây là bình thường vậy kéo đường cong nó dài như đây một trải nghiệm rất khác rất khác rất khác mà không có cái máy led khôn nào trên đời thì có thể có được ngoại trừ dòng PA led khôn có tại Thor Sim quận 9 số 10 Trương Văn Thành phường Hiệp Phú quận 9 Di Nguyễn Tower độc quyền tại Việt Nam công nghệ đường cong sinh học